Hello, xin chào các bạn, mình là Can đây Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái series làm các uh, bài trong uh, sách uh, ờ, liền thi hội thi thi học chỉ với Python, bạn bơ, thi kỹ năng lập trình với cấp trung học cơ sở, có học STEM Và trong hôm nay thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái bài trong những bài số học uh, Đó chính là bài 2 và bài 3 Bài 2 là bài trừ bài cốn cổ với bài 3 là bài tính tổng ở dưỡng bái năm 2020 bây giờ chúng ta sẽ làm nào thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bài đầu tiên là bài 2 từ bài toán cổ à, được có ở tỉnh Bắc Giang từ năm 2020 rồi thì à, mình sẽ đọc cái đó, cái câu hỏi của nó thì nhà An có một trang trại lồng rớm do sở thích của An nên bố An chỉ nuôi gà và chó một hôm bố An à, đố con gái nhà mình nuôi bao nhiêu con gà bao nhiêu con chó Boeing cho biết nha con tổng số gà và số chó là ít con ít số con ấy. do lượng nhiều và khó đếm được loại nên là An chỉ tiêm được tổng số chân của gà và chó là y chân là thì em hãy giúp em trả lời câu đố của bố và trong đó Trang sẽ có dữ liệu vào là uh, được đọc từ file văn bản là toán cổ.inb là sẽ gồm hai số nguyên dương là xy cho một dòng và cái này nè bây là trà sàn nốt này đây là bề xấu 100 này có nghĩa là ờ, cái bên đâu mình đọc đờ ấy thì ờ, cái bề xấu này sẽ ít mà ít là ờ, số là tổng số con chó của gà còn một không à, đúng rồi còn 100 ấy là tổng số chân chó và tổng số chân gà là 100 giờ và tiếp theo thì phần kết quả chúng ta có in ấy thì nó sẽ ghi ra file văn bản là tên toán cổ trong uh, ao đây toán cổ trong ao đây à. nó chưa ghi gì đâu do mình chưa lập trình mà thì nó sẽ là gồm hai số tương ứng là số ghe và số chó điểm được ví dụ như dây à ví dụ số 22 mình ghi về số này đi 22 này ấy nó sẽ là số coi cái này nó sẽ là số ghe còn cái đây sẽ là số chó tìm được bây giờ cái đối bài yêu cầu chúng ta chỉ dựa vô cái tổng số à, chó với kè và tổng số chân chó với kè để mà tìm ra được số chó với số ghe trong cái à, vườn trang trại đó về chúng ta sẽ bắt đầu nè thì, thì uh, giải quyết cái vấn đề chính của cái bài ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ uh, mở tải ra mở cái file toán khổ trang input thì đầu tiên ta sẽ ghi uh, f là gạch ngang in như cái ờ, video hồi trước ấy tôi sẽ ghi cái have open và ghi cái tên của toán cổ đó đây vậy toán cổ chống enable oh, no. rồi sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến từ bên đọc cái dòng này nè cái dòng về 60 này là ờ, mình sẽ đặt tên là x đi s đi s là bằng uh, coi f enable trong line là cái này khi nó đọc vô ấy thì uh, ở S này ấy, nó sẽ ờ, bằng nó sẽ bằng cái dòng này là ờ, đây nó sẽ ở dạng string là bài số 100 này rồi sau đó ấy, thì chúng ta sẽ làm sao đỡ phân tách nó ra thành hai cái số thôi và chỉ nó sang dạng index thì nó sẽ có hai bước đầu tiên là phải tách nó ra thành hai cái uh, hai cái giá trị riêng biệt lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm giờ chúng, chúng ta sẽ tách nó thành uh, danh sách đi để s bằng s trong strip đây strip rồi vậy thôi thì cái lần này sẽ làm gì ấy thì nó sẽ phân tách ra từ ờ, cái này cái lệnh này hồi mình có nói ở cái video ờ, hướng dẫn uh, lập trình Python vừa những cái ham để mà giúp chỉnh sửa những cái giá trị dạng string nếu các bạn không biết ấy, thì các bạn có thể quay lại cái video trước à, nhưng mình đợi ở trên à, ở trên cái à, phần chữ y ở góc bên phải trên cùng ấy để mình xem nha đó nó nó sẽ à, đây biến cái lại thành một cái danh sách phân tách nó ra thành một danh sách dựa vô cái dấu cách là nó sẽ thành một cái danh sách gồm có hai phân tử về string đó chính là 36 với là 100 này và sau đó ta sẽ lấy hai cái giá trị đó đưa vô một cái biến, thì đây sẽ đặt tên biến nó này là a bằng mình không giờ mình đặt tên nó là tổng ấy là tổng số cho số cái này. là mình ghi uh, đây f không cái này các bạn cũng biết rồi như cái ờ, video trước ấy, thì nó sẽ ờ, lấy cái giá trị đầu tiên của cái con này như f không ấy nên là nó sẽ bằng về 6 à nếu mà mình ghi ờ, số 0 ở giữa cái ngạc nhọn này thì nó ở đầu kẹp vuông này ấy, nó sẽ lấy cái chỉ đầu tiên là 36 này bởi vì tất cả trong tất cả các danh sách thì cái phần tử đầu tiên nó chỉ được định với cái index nó là không nên là cho thử ghi này đầu còn tiếp theo là mình đã biến tổng số trong gà số trong vịt đấy mình sẽ ghi trong giờ chúng ta sẽ ghi là s bằng 1 ờ, là có nghĩa là S1 nó sẽ lấy giá trị của cái ờ, phân tử thứ hai đó chính là 100 ấy nhưng mà nó mà chưa chuyển thành dạng string đúng không à, đó chỉ chưa chuyển thành dạng số đối với chúng ta có thể hiện được đó chúng ta sẽ đặt chúng ta sẽ đưa nó trong cái hẹp in này bài in này à, thì à, cũng như trong cái bài một dù trong video trước ấy thì nó sẽ giúp chúng ta mà à, chuyển cái đường dạng à, string sang dạng in dạng chữ số sang dạng số nhiều rồi đó, chúng ta sẽ tới cái phần tiếp theo đó chính là, là tạo ra đó chính là à, phần à, giải viết và tìm ra cái à, số ghe và số chó nghe đọc trước luôn đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra hai biến đổi giữa giá trị của số ghe và số chó mình sẽ đặt nó là ab đi tương ứng với số ghe và số chó ban đầu ta cứ đặt giá trị nó là bằng không đi đó a bằng bằng không còn tiếp theo ta sẽ tạo ra một cái danh một cái vòng lặp thì đỡ vòng lặp là sao thì đỡ máy giải được bài toán thì đây thì sử dụng vòng lặp vô vì thì đỡ mình giải thích luôn thì đầu tiên đây thì cho cái e ấy chạy từ một tới tổng số ga và sau đó để cho uh, dưới dạng cái biến uh, tên tổng ấy và với một cái gì e ấy thì đây chỉ có x chữ e là số chó là x đó đấy là là tổng á biến tổng á là tổng từ a giải sử ấy, là nó sẽ ra số chó rồi từ đó ta lấy cái số ta tính số ghe số chó dưới trường hợp mà ta có số con ghe số con chó mình đã đặt ra khi mà lấy tổng trừ cho số ghe lúc đó ta xem thử tổng của số chân ghe với với số chân chó ở ờ, lúc đó nó có bằng ờ, tổng số chân ghe với số chân chó trong uh, cái biến chân này không nếu là nó bằng ấy thì uh, cái số ghe và số chó đó là đúng đích thực là số ghe và số chó mà chúng ta đã không tìm đây chúng ta sẽ tải biến này đây for a in range tổng là ta sĩ sao á thì ta sẽ tạo lên một vòng lặp đặt miếng a từ hay bắt đầu tiếng a chạy từ số 1 tới tổng số ghe về chó là từ 1 tới 36 ờ, ấy đúng rồi rồi tiếp theo ấy ta đặt số chân chó là bằng à, lột số chó chứ lột là bằng uh, tổng chữ e rồi đó là dễ sử nha cho ta sẽ đào ra một cái điều kiện để xem thử khi nói chuyện hai số chân chó với số chân gà thì nó có bằng tổng của số chân chó chân gà bên đâu mà ta đang kìm không thì gà có hai chân này thì ta ghi e nhân hai rồi cộng thì chó số chó là có bốn chân thì lấy bên nhân bốn đây đây là tổng luôn nha tổng của số chấm kê chồng chó meta đang chạy đây là ghi thêm hai dấu banh có nghĩa là cái thì ký hiệu được mà biết được à, hai cái giá trị mà ờ, hai giá trị mà nằm ngoài cái hai dấu banh đấy nó có bao nhiêu không rồi bằng uh, à, chồng tiếp tới thì sẽ ghi hàng brick có nghĩa là dừng lại vòng lặp thì đó em gì mình sẽ ghi vài câu lần nữa thì nó sẽ hiểu chúng ta ghi tiếp là vậy hình như là chúng ta vẫn tải cái à, à, bên bên khởi tạo thêm file nữa không ấy đợi xíu nhá từ đây chúng ta đóng lại đóng lại cái file này đi để cho nó đỡ tốn nguyên liệu tốn dữ liệu đây chống close à nó sẽ đóng lại đúng không thì tiếp xeo ấy chỗ này ta sẽ ghi ép à gạch ngang L output để mà mở ra cái file output uh, tốt của output này rồi mà nhờ vậy đó chúng ta có thể là uh, viết file lên đó viết lên cái file đó đây toán cổ chấm L đâu phải ta ghi thêm chữ r này như ở ờ, chữ w w chưa chữ w ấy như trong video trước ấy thì các bạn muốn các bạn kết hợp với lại xem rồi giờ tới chỗ đây đúng không thì là ghi ép, ép cạnh ngang ao này à chống right cái ham này nó sẽ giúp ờ, là ghi cái giá trị 500 ngàn cho vào cái hay ờ, vào cái file ờ, toán khổ chấm output nha đối với đấy ta sẽ ghi à và ta biết là ta đang cần kiểu 24 hay 11 nha yeah. là số gà số chó đây số ghe in ra trước và số chó ở sau cùng vậy nó sẽ cách bằng dấu cách và ở trong một dòng thôi đó bây giờ ta sẽ write coi đột thì cái ham này đông thử ghi bằng uh, giá trị uh, số nhiên được nên ta sẽ đỡ ham string lên và đỡ cái giá trị e vào rồi cho nó chuyển giá trị e từ dạng số nhiên sang dạng uh, ký tự ký tự uh, chữ số rồi cái đấy cộng đây đấy cộng xong rồi đỡ một khoảng đây đỡ mấy nó đỡ dấu cách để giữa hai số ấy. rồi cộng cho silver đó perfect liền rồi đó in xong đúng không sau in xong ấy thì ta sẽ đóng lại cái file ờ, L này chứ có làm gì được đâu đóng close như lúc nãy lưu lại và chạy đó chạy thì nó sẽ không có gì bởi vì nó chạy ngầm mà nó sẽ chạy ngầm và nó sẽ lấy giá trị từ toán cổ giống inner bờ này và chuyển sang toán cổ ao này đáp án rồi đây nó sẽ không có kiểu hiện ra cái số hay gì ở dưới màn hình này đâu rồi đây sẽ qua toán cổ trong ao được biết được và đấy nó sẽ ra 22 ờ, với 14 22 là số con gà 14 là số con chó trong cái trang trại chúng ta có thể nhân lại biết như là 22 nhân cho 2 là 44 44 đúng không còn cho 14 nhân 4 à cho cháu có 14 chân ấy thì sẽ là bằng uh, 56 44 cộng 56 là sẽ bằng 100 đủ luôn số chân gà và tổng số chân gà số chân cháu luôn về xong rồi nha qua wow, có một cái lộ lưu ý nha thì khi mà tạo ra cái à, vòng lặp ấy thì các bạn nên được cái dấu hai chấm nha chứ các bạn không cần phải kiểu làm như ngôn ngữ uh, backcam sơ sơ sơ tổng cộng hay gì đó kiểu ngặt rồi nha nên cái bài chỉ cần đỡ dấu hai chấm đấy thôi và bắt buộc mấy cái mà ở trong vòng lặp ấy nó phải thuộc lơ một cái nha. các bạn muốn các bạn có rửa uh, ờ, gì đây các cái cách lên cái là làm gì cho nhanh hơn như là nhấn nút tab ấy là nó sẽ tự động thuộc lơ luôn chờ chờ không chỉnh luôn nên là các bạn nhớ đấy chứ nếu mà lỡ là mà sàn dài ấy thì khi chạy ấy thì nó sẽ bị lỗi bộ cái này nó máy nó không nó nó thấy nó không được lời nó không có hiểu được hay nó cắt lên một cái mà ở dưới đây nó không có cắt lên ấy không cung hàng à. khi chạy nó còn xì dẻo thì các bạn lên lưu ý nhé rồi chúng ta sẽ tới bài tiếp theo đó chính là bài 3 bài tính tổng thì bài tính tổng này nó để có trong ờ, tiên đọc chỉ cấp tỉnh ở ờ, yên bái năm 2020 và đây và bài này nó không cần phải có file gì đâu mình chỉ đọc killer thì viết chương trình nhập vào hai số nguyên là a e và b trong đó nó sẽ có điều kiện là a e phải lớn hơn không và phải nhỏ hơn b và trước đó sẽ ra hai cái ờ, điều kiện câu hỏi trên không phải làm câu a e, tìm về tính tổng các số nhân tố của dãy số từ a đến b và câu b rút ra màn hình các số chia hết trên 5 của dãy số từ a đến b ví dụ như là ta nhập e là bằng 6 b là bằng 22 thì kết vẽ tổng các số nguyên tố trong dãy từ 6 đến 22 là 67 thì đi chạy ta sẽ có số nguyên tố là 7 là cộng 11 cộng 13 cộng 17 cộng 19 là bằng 67 còn cái số chia hết cho 5 của dãy từ 6 đến 22 là trong cái điều trong cái câu hỏi bơ ấy thì ta sẽ ra 10 15 và 20 như vậy thôi vì chúng ta sẽ làm là thì trong bài này ấy à, thì à, mình chỉ có sử dụng những cái hàm, những cái công thức toán à, hơi bị đặc biệt xíu như là căn bậc hai nên chúng ta sẽ uh, tìm cái uh, thư thư viện map này from map import này như cái bài một thôi rồi tiếp theo ta sẽ lấy dữ liệu từ a lấy lấy dữ liệu của a Weber uh, từ uh, dữ liệu nhập từ người dùng rồi ta sẽ đặt uh, e bơ e là bằng input rồi hãy nhập hãy nhập vào số nhân a. nói chuyện vậy à lầu thêm dấu cách chứ kiểu khi chày à đó nó chỉ có dấu cách chỗ đây à cho nó giờ nhìn chớ được không có dấu cách thì nó hơi nhìn nó hơi bị lẻ có ghi 15 à rồi xong là thì nhập e nha rồi tiếp theo là bờ chúng ta cũng ghi như vậy thôi hãy nhập vào số nghiêng bơ rồi rồi tiếp theo ấy chúng ta sẽ đỡ cái chúng ta muốn thì chúng ta có thể đỡ đây trong hàm in luôn không cái đây bắt buộc luôn ấy bởi vì à, chúng ta đang còn xử lý mà chúng ta phải có a với b là số nghiêng để có thể xử lý tính toán các thứ chứ. rồi tiếp theo chúng ta đặt trả một cái biến tổng bằng không chúng ta có thể thay đổi nó thành s cũng được nhưng mà thở mình cứ ghi uh, ờ, biến nó tên là tổng đi còn uh, s đấy thì muốn chúng ta có thể làm như thế này nè s là bằng gì cái này là chỉ lưu trữ nhiều cái con số mà uh, chứa cho năm vậy sau khi đồ chứa cho năm như là kiểu 10,15,20 vậy cho cứ đợi trong rộng thôi vì trong có gì được thêm không rồi thì đây thì làm coi trước à đợi xíu nha chúng ta sẽ làm coi cover luôn trong một cái vòng lặp chút tiêu ấy ta sẽ ghi for à for in range đó từ e cho đến ờ, b cộng một để nó sẽ chạy uh, từ giá trị e cho giá trị b cộng một vậy thôi và trong đó ta sẽ thực hiện câu a ấy là tính riêng về tính đọc cái số nhân tố của dãy số từ a tới b ấy rồi ta muốn cần cái biến tổng ấy đây nhớ ghi hai chấm nha rồi giờ ta sẽ ghi nếu ồ oh, mà chúng ta chưa có tạo mà giờ chúng ta đang cần uh, ờ, tìm số nhân tố trước chứ kiểm tra nó số nhân tố trước nó là ấy cho mình cứ ghi tại là if nguyên tố nguyên tố ờ nguyên tố là y à thì tổng cộng bằng y giờ các bạn mình đoán là các bạn sẽ bắt là cái nguyên tố này là cái gì ở đâu ra thì giờ chúng ta sẽ tạo ra cái ham đó luôn ngay bây giờ luôn thường là hàm mấy cái khai báo hàm ra thì đợi trên cùng nha ở dưới cái ờ, những cái ờ, lệnh này được khai báo thư viện à về ở trên cùng những cái lệnh còn lại vì chúng ta ghi ra đây ra ghi zip nha rồi ra ghi nguyên tố ra ghi ít đi ví dụ vậy đi giờ thì chúng ta thêm cái điều kiện này à, ờ, x bằng một. số nguyên tố thì à, nếu cái ai chưa biết ấy thì số nguyên tố là một số có à, ờ, chịu sao ha có hai ước duy nhất là số 1 về chính nó nhưng mà nếu mà ít là một ấy thì nó có một ước rồi à, nên là nó cũng không phải là số nguyên tố cho lắm nên là ta chỉ tìm đi kiểu này cho nhanh lời nó số 1 ấy đó nó return false là không phải số nguyên tố ấy. trong này ta chỉ ờ, chạy với giá trị false với true nha bây giờ cho là vì nó có phải số nguyên tố không thì tiếp theo ta sẽ tạo ra một cái vòng lặp đó làm gì thì mình sẽ giải thích từ 2 số 2 nha cho đến uh, in của server của x không một rồi đó cái này thì để làm gì thì uh, số nguyên tố một ít ấy thì nếu mà theo mấy người ta nghiên cứu được ấy thì số thì các số nguyên tố của x hầu hết tất cả số nguyên tố của một số này đó như là x đây một gọi x đây thì nó sẽ luôn luôn uh, nhỏ hơn hẹp ban uh, ờ, uh, ờ, hẹp ban căn bậc hai của x đó khi được làm tròn lại và cộng một vậy đó còn số 2 đây ấy, là số bắt đầu ấy thay vì nó số 1 ấy thì số 1 này mình đã kiểm tra rồi giờ chúng ta bắt đầu số 2 thôi đơn giản thôi giờ vậy đợi chứ ba ấy thay vì mình gửi cái hàm in uh, server x cộng một ấy thì ta có thể tạo ra một cái biến là điều kiện là bạn là một copy đi được chứ ơi vì sao á thì mỗi lần ấy nó chạy từ hai tới đây vậy về thôi khỏi không được cứ đợi vậy luôn đi nếu mà là file nó đang mới sử dụng đợi nó sau mình thì nói câu tiếp theo ấy thì chạy à, nếu ấy x chia lấy dương cho y mà nó bằng coi nó bằng không ấy là các nghĩa là à, số số y đấy à, ít đấy mày đã chia hết cho y ấy ví dụ y số 2 trở lên nào tự nhiên uh, nó chia hết cho một số đấy rồi nên là sẽ có một ước thứ ba bởi vì số như tôi chỉ có hai ước thôi là số 1 và chính nó mình ignore một số khác ngồi số 1 với chính nó ok đây bắt đầu từ số 2 trong phải số 1 nha tới cái bậc 2 thôi của số tên bằng tiền thôi nên nó ngồi ra ngoài ngoài trừ ra số 1 với chính nó rồi là cái này ta chỉ không tính là số nguyên tố nên ta chỉ return false lâu khi chạy xong thì nó không có sự lỗi hết, thì ta return true vậy thôi kiểu như là kiểm tra bãi mà nó vẫn không có cái nào là chia hết đấy là nó không có ước thứ ba nữa ấy là ta chỉ reason true vì cho việc đó là số nguyên tố như vậy vậy thôi và giờ tới chỗ đây à nguyên tố đã tác dụng rồi nha còn tổng command ở giấy thì như trong bài ấy tính tổng các số nguyên tố vừa dãy từ e đến b thì đó như đó là số nguyên tố thì cộng cho thôi cái cộng bằng đây còn cái cộng bằng đây nó cũng y hệt như là tổng bằng tổng cộng y à. cái đây y hệt luôn do thường là làm cái này đỡ lượng lười ghi là tổng cộng bằng y luôn cho nha rồi tiếp theo ấy thì ta tới câu luôn làm ngay luôn trong vòng lặp đây luôn bởi vì nó chạy từ a đến b mà câu thì nó cũng nói là xuất màn hình ra các số chia hết trên năm của dãy số từ a đến b thì cũng lấy từ a đến b trong vòng lặp này thôi nên ta tầm dùng cái vòng lặp này đỡ chạy về sử dụng được xuất ra hết ờ, đáp án của hai câu luôn chúng ta sẽ cài thêm cái gì ờ, là dạ, điều kiện à. nếu mà y chưa hết trên y chia lấy dưới cho năm mà bằng bằng không thì bài đã nói à suốt ra màn hình cái số chưa hết cho năm chưa hết cho năm thì nó đương nhiên là nó chưa lấy dư nó chỉ có không có có không có dư thừa là dương nó sẽ ra không nên là nếu mà y chỉ lấy dư cho năm mày đó mày dư của nó thì nó là số không ấy thì suy ra nó chưa cho năm nên suy ra nói thì ta sẽ thêm nó cho suốt nó với màn hình nhưng không phải như bây giờ do cái lệnh print ấy nói rằng là in xong một dòng ấy thì nó sẽ xuống dòng và in lại nhé nên là đừng nên làm vậy còn nếu các bạn muốn các bạn có thể làm gì cũng được nhưng mình chỉ uh, sử dụng cái biến x này biến biến s lúc nãy s đấy cái đây à nóng đúng không ạ vì s đấy nó sẽ cộng vàng string của y bộ đây là dạng string mà phải chuyển y tôi dạng xuống như thành dạng string mới có thích ứng được đâu còn mà phải phải uh, ờ, dấu ờ, space này đó thì vì sao á thì string cộng bang này ấy có nghĩa nó đang nói á nó, nó nói lại cái việc là ờ, string y cộng cho phải dấu cách này thì kiểu như là 10 phẩy 15 phẩy 20 ấy thì y này nó chỉ là 10, 10 15 20 ta cộng ra đây thì thành 10 phẩy lo mấy phân lọc sâu nếu có ấy, thì chỉ là 2 15 phẩy nó sẽ gắn lại thành 10 phẩy 15 phẩy như vậy tạo thành một dòng luôn chừng đó là tay in lâu ít luôn cho nó tiền dịch tới đồ in nè đồ này nó chuẩn bị nha đây đã sẽ in ra coi in ra à? đầu tiên là in đây mình chỉ coi nha tổng các số nhân tố trong dãy số từ khỏi chó từ a coi từ a đến b là đây a đến b là hai chấm rồi mình ghi số đó à, mà các bạn có biết đây chưa không biết đâu mình cũng có hướng dẫn trong mấy cái video trước với lập trình trong dạng string thôi thì đợi chữ F ở trước đây thì nó sẽ format định dạng cái kiểu là khi mình đỡ nhạc nhọn này à, thì nó sẽ ờ, từ máy tính nó sẽ tự động biết và nó sẽ tự động chuyển cái tên tên biến ở cho trong nhạc nhọn thành giá trị của tên biến đó thì đơn kia à, tổng rồi xong rồi tiếp theo mình ghi nữa à xuống dòng à ghi tiếp f à mình ghi là các số chia hết cho năm của dãy số từ a đến b là hai chấm hai chấm à rồi mình đỡ nhỏ mình ghi là s đó s là cái dòng lúc nãy các bạn được chạy thử nha đây thấy không thầy nhập về số như e mình chỉ ghi kiểu sao nha ờ, à, e bằng 6 đi b bằng 22 đi đó thấy không tổng từ e đến b là 67 á thì nếu này mình nói như ờ, cái ví dụ lúc này ấy thì ta dựa nó ghi rồi thì trong từ 6 đến 2 ta có là 7 cộng 11 cộng 13 cộng 17 cộng 19 bằng 67 còn cái số chia hết à 10 15 20 luôn à ô mà các bạn thấy thắc mắc ấy nếu mà muốn bỏ cái phần 7 cộng ấy phải ờ, cách ấy lý do sẽ nó có ấy, thì do cái này à sau khi về tới rủi 20 ấy thì nó vẫn có dấu phẩy bằng này nên nếu các bạn muốn ấy thì các bạn có thể ghi s này đúng không các bạn đỡ thêm cái dấu nhạc vuông rồi các bạn ghi hai chấm hai chấm rồi lên s trừ hai chạy đi chạy đi à, mình kêu là 622 đi đó là nó biến mất thì vì sao á thì à, nếu mà học uh, kiểu index đấy à, các các dạy index đấy trong uh, trong string đấy thì string nó cũng như là một cái dạng uh, dạy uh, dạng giấy ấy. như cũng như là một dạng danh sách như là nó sẽ lưu dưới dạng uh, từng cái index là từng cái từ của nó nơi đấy là mình có thể sử dụng index này để in này nó như là số 0 à đây nó sẽ in chữ số đầu tiên như bên đâu là 20 số 1 đây đúng không 10 à in chữ số đầu tiên sẽ số 1 nhưng mình ghi là 622 đó là số 1 ấy còn số còn mình ghi in ra cái từ thứ hai ấy thì nó chỉ là số 0 là một là không là 10 ấy rồi vân vân còn cái hai chấm này ấy đây nó sẽ chạy hết luôn á đây chạy thử đây nó sẽ ờ, in lên hết xong luôn ha ha đó kiểu vậy kiểu đây là hai chấm đấy mình có thể ghi 2 đến 5 thì nó sẽ in lên cái số 2 nó sẽ là ký tự giờ gì đã vị trí đầu vị trí index đầu của đây vị trí index cuối nó sẽ in ra cái à, cái chỉ xong ký tự từ uh, ký vị trí thứ ba cho đến vị trí thứ sáu chạy thử nha um, uh, gì là quên mất rồi hai đó nó phải bột vào là dạ, đúng không ạ rồi hoặc là mình có thử ghi số 2 là mình cuối này bác sẽ bỏ mất số 10 đi bắt đầu từ số 2 là uh, kết thúc rồi chạy thử nha uh, 622 đó bỏ mất số 10 à còn cái đây đương nhiên cũng vậy như là không hai chấm ờ, hai uh, không cái đây khỏi là một ghi hai đây là in này số 10 thôi và dạ, nếu mà bỏ trống ấy nó chỉ đưa tương đương là số 0 còn chỗ đây bỏ trống ấy là tương đương là số cuối cùng kỳ vậy thôi 19 số cuối cùng Đây in này số 10 rồi thấy không giờ lúc này mình ghi uh, hai chấm đầu lên ấy đây của s ấy, nó là độ dài á tổng độ dài các ký tự của nó như là chữ hello ấy thì hello có 5 ký tự là h i l l o nên là cái len s này là chỉ in ra số 5 kiểu vậy là thò len s này ấy, khi mà in ra ấy thì khi chạy vô ấy thì nó vẫn bình thường bởi vì nếu mà um, xóa mất cái này nó cũng sẽ mặc định là độ tổng độ dài của ký tự đó là vị trí cuối cùng đây 62 cũng vậy thôi giờ mình lấy đó mình chỉ cần trừ 22 thôi để boom đây rồi sáu hai hai đó mất đi cái phẩy dấu phẩy với dấu cách cho nó cũng là hai ký tự mình lấy nó chia cho hai là cái index nó sẽ bị chuyển xuống nó sẽ bị giảm xuống hai cái này nó sẽ ở chỗ bên phải à, nhắm bên phải số 0 này đó là hai kia nó sẽ không được index thôi đơn giản vậy còn hai các bạn có thể ghi là hai chấm trừ hai um, gì nhỉ ờ, 622 đó cũng vậy thôi nó cũng mặc định là tổng đùa dài như vậy nó sẽ trừ đi hai để xong rồi vậy là video đến đây cũng kết thúc rồi thì chúng ta để giải được ờ, hai uh, cái bài là thứ nhất là bài 2 từ bài trống cổ của bắc uh, coi ở bắc ừ, yên lột bắc giang chứ năm 2020 và bài 3 tính tổng của yêu bái năm 2020 bây giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn có thể nhấn like và subscribe kênh mình để mình có thêm động lực để làm tiếp nha về những video lâu thì mình sẽ làm thêm vào bài 4 bài 5 là hai bài cuối cùng trong cái dạng số hai bài cuối cùng và ví dụ trong bài số học này là bài số mạnh mỹ ở Hải Dương năm 2020 về bộ chính phương à, cái bài trên đọc chỉ loại quốc gia năm 2020 nha và xin chào các bạn và tạm biệt bye bye